mọi thứ trong Minecraft đó nghe hấp dẫn chưa bạn nghe hấp dẫn chưa hay dữ ta Đấy, thì cái series này sẽ là như thế này nè các bạn ơi Mình sẽ gọi là cho một người ở trong team chọn một cái món đồ nào đó ở trong Minecraft Và khi mà họ chọn á thì chúng món đồ nào thì mình sẽ mua món đồ đó ở ngoài đời thật nha các bạn nha Ví dụ như bây giờ Sammy gọi là bỏ vào trong Minecraft một ngôi nhà Sammy muốn mình mua một ngôi nhà à, Thì mình sẽ mua một ngôi nhà ở ngoài đời thật luôn Ờ, ghê không? À, tôi nói đùa thôi chứ tiền đâu tôi mua Ủa vậy đồ chơi được mà, vậy đồ chơi Ờ, ừ đúng rồi ha mua ngôi nhà đồ chơi được mà ừ đúng rồi đó nói chung là như vậy bạn chẳng hạn giờ sammy bỏ trong minecraft một cái uh, gì ta hộp đùi gà cáp xơi đi thì mình sẽ mua một cái ờ, đùi gà cáp xơi ở ngoài đời thực đó cái kiểu vậy nói chung là mình sẽ mua tất cả mọi thứ uh, mà người khác yêu cầu trong minecraft và mình sẽ mua ở ngoài đời thực luôn nha bạn nha và hôm nay nữa bạn thấy có đằng sau lưng của mình có cái máy gì không đây cái máy này các bạn bên trong nó đang không có gì hết đúng không thì bây giờ nè sammy nè sammy hãy chọn giúp tôi những cái món đồ nào đó sau đó sam bỏ trong cái máy này thì thì sau khi okay. tôi bấm cái nút đó thì nó ra món đồ nào thì tôi sẽ mua món đồ đó hiểu không mua ngoài đời thật luôn vậy xong rồi xong rồi xong rồi trong này xong rồi xong ừ. rồi đúng không để tôi coi coi sao muốn mua tôi tôi mua gì đây mua pizza nè rồi mua Ủa, cái này là gì đấy? nhẫn kim cương hả Ủa, sao mày sao bà muốn dạ tôi mua nhẫn kim cương làm gì vậy mua tặng bà hả Trời ơi đẹp mà tôi chưa có đeo nhẫn tôi không có nhẫn ra tôi nói muốn mua Ôi chứ sao bày đặt à, bỏ nhẫn kim cương vô để tôi mua nhẫn kim cương nếu mà ra nhẫn kim cương xong tôi mua nhẫn nhẫn kim cương cái kia tôi tặng vậy <laughs> ok chắc đâu mình rồi tiếp rồi mất quỷ thời cơ chứ tại sao mày bà bỏ yeah. Dạ. cái cái cái bồn cầu vô đây chị vậy bà muốn tôi mua cái bồn cầu hả ai biết ủa có hả tào lao tiên bỏ cái bồn cầu vô làm gì bà nội tào lao còn gì đây à, ba lô nè tại sao mày Sao nè. bà chơi lớn vậy Bà muốn tôi mua luôn nguyên chiếc xe Lamborghini luôn hả Trời chứ sao Trời trời tôi thích xe Lambo lắm Đó, nó Nhưng mà, mà Nhưng mà tôi làm gì có tiền mà mua xe Lambo Ôi Nhưng mà thôi lỡ rồi bây giờ Sam lỡ bỏ rồi hy vọng nó không ra xe Lambo bạn ơi chứ thôi mình không có tiền đâu <laughs> Ok Hãy ra đây. xem Một cái laptop nè Rồi uh, búp bê ờ, Ủa Sam sao mà bà bỏ mấy cái đồ gì mà tôi thấy nó, nó tào lao quá vậy sao tự bỏ búp bê vô làm gì tôi có chơi búp bê đâu Ủa tôi là được rồi, tôi thích là được rồi Bây giờ ông à, bây giờ ông mua cho tôi mà xem mua, mua cho ông đâu đúng không Ủa? À vậy là bỏ vô lỡ mà nó ra con búp bê Cái tôi mua xong bà về bà bà skill tôi tặng cho bà gì rồi Thông minh quá ha Rồi tiếp coi tiếp theo là thùng PC nè Ôi cái này được nè ừ. à, Khói Rubik nữa nè Thùng PC chắc tôi mua cái thùng tầm 2-3 triệu rồi được rồi Không à mua cái gì vậy mua thùng cắt cắt tông à <laughs> cái gì Rồi, vậy ok bây giờ để tôi xem nha bây giờ các bạn ơi mình sẽ thử mình bấm thử vào đây để coi coi nó ra món đồ gì nha ừ. nó ừ, ra món đồ gì thì mình sẽ mua món đồ đó ở ngoài đời thật oh. nha các bạn nha ok kim cược kim cược kim cược kim cược còn <laughs> dạ, lâu dạ, nha bà dạ, nội dạ, dạ. Ok, rồi giờ tôi chuẩn bị bấm nha Nhấn bình tĩnh thôi nha, nhấn chầm chầm thôi nha Ok, à, à để xem coi nó ra món đồ gì nha các bạn nha Kim cương Rồi, để xem coi ra món đồ gì đây ủa nó ra cái gì đây ui ra đây PC hả? Oh my god Yes Thùng PC các bạn ơi Đúng thứ mình cần luôn nè các bạn Trời ơi trời thùng PC Ui mấy bạn ơi Hợp lý à, tính ra là Phong cũng đang tính mua máy tính mới các bạn ơi Mà tự nhiên Sammy bỏ thùng PC xong Phong bấm cái ra thùng PC luôn bạn ơi Ok, vậy thì ngay bây giờ Phong Cận sẽ đi ra ngoài đời thật nha mọi người nha Ở ngoài đời thật luôn, mua ngoài đời thật luôn, chứ phải là mua trong game nha các bạn nha ờ, Mình sẽ mua một cái thùng PC ngoài đời thật nha mọi người Ok, để xem coi thùng PC của mình sẽ là như thế nào nha Mấy bạn hãy cùng đón xem nha Ok, Sam ơi, bà có muốn à, tôi mua cho bà một thùng PC không? không cần tôi có pc rồi không, không cần hả thôi ừ. được rồi vậy giờ tôi mua pc mới xong tôi lấy cái pc cũ của tôi á pc cũ của tôi cũng 100 triệu lận mà tôi tặng cho bà ừ. chịu không ờ cũng được á ok à. rồi có đồ đồ xài rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mua tất cả mọi thứ trong minecraft nào cùng đi mua thùng pc thôi let's go hey yo what's up tóc dài quá để đổi nón anh đã Ok, có vẻ ổn hơn rồi đó Nón Sam mới tặng mình các bạn ạ à. Mình rất là thích cái nón này <laughs> Ok bạn ơi, thì à, như anh em cũng đã biết á Thì mình đang có một cái dàn PC à, ờ, Khoảng 100 triệu mà mình thường hay dùng để quay video cho các bạn xem Thì à, nghe 100 triệu là nghe nó xịn lắm đúng không Nhưng mà sau một thời gian dài Thì mình đã dùng được khoảng 2 năm rồi Thì à, cái gì dùng nhiều á Thì nó cũng dần dần nó cũng bị hỏng thôi các bạn ạ à. Thì dàn PC của mình đã bị cũ lắm rồi Cho nên là mình nghĩ rằng mình cần phải có một dàn PC xịn hơn Để có thể quay video cho các bạn xem Đấy cho nên là mình đã quyết định mình sẽ làm một cái dàn pc mới và mình đã chờ đợi khoảng một tháng rồi các bạn ạ à. cuối cùng một tháng thì dàn pc của mình cũng đã xong rồi tại vì các bạn biết sao không? dàn pc của mình hiện tại có thể nói là vip nhất hiện tại luôn các bạn ơi những cái phụ kiện của nó có thể nói là rất là khó kiếm Vậy cho nên là mình đã quyết định mình sẽ quay một cái video hành trình mình đi nhận cái dàn PC này cho anh em xem nha Thì uh, như anh em đang thấy sau lưng mình nè à, đây chính là dàn PC của mình Thì uh, hãy cùng đón xem coi dàn PC của mình bao nhiêu tiền nha bạn Mình sẽ bật mí trong video nha các bạn Hãy thử xem hết video Xem hết video để biết được dàn PC của mình bao nhiêu tiền nha Hình như là mình để giá tiền ở ngoài tiêu đề luôn rồi phải không ta Thôi, không cần đoán đâu Ở ngoài tiêu đề đó Giá của nó là gần 300 triệu nha các bạn nha 300 triệu cho một dàn PC Tiền nấu bạn <laughs> Vậy là kỳ này là mình tha hồ Mình quay video cho bạn fan xem Mà không lo là sẽ bị uh, gọi là Hỏng máy hay là gì rồi 300 triệu trời ơi Chắc dùng mấy năm trời không sợ bị hỏng luôn các bạn ơi Ok cùng đi xem dàn PC của mình như thế nào nha Let's go và bởi vì hôm nay là một video rất là đặc biệt cho nên là mình quyết định mình sẽ mang đôi giày mình thích nhất ở trong tủ giày của mình để um, đi nhận cái ờ, dàn PC này nha các bạn. Đây là một đôi Jordan Aquai mà mình mới vừa mua được mình thích đôi này vái trưởng các bạn ạ ui Mua quá các bạn ạ Ok bây giờ chúng ta cùng nhau vào bên trong và lấy dàn PC nhé Ok các bạn ơi Đây dàn PC của mình mọi người à Nhìn thôi là đã thấy phơi con mắt rồi Giờ chạm vô là phơi hơn nữa đây thì như anh em thấy thì hôm nay mình là chơi full cây là Auret nha mọi người ở đây nó có một cái bộ tản nhiệt của Auret đây là các bạn thấy không mình là một cái người rất là thích kiểu gọi là nó màu mèo tí bạn hiểu không à, cái dạng PC của mình á, là chuột cũng phải có RGB nè à, ờ, bàn phím cũng phải có RGB nè ngay cả gọi là ghế mình cũng đã từng tính mua RGB luôn mọi người cho nên á, là PC của mình thì không thể nào thiếu những cái ờ, đèn RGB như thế này được cho nên mình quyết định mình mua một cái bộ tản nhiệt của Aorus và nó có đèn RGB rất là xịn luôn trong một tí nữa để mình xem coi còn hay không mình mua thêm tầm vài cái đèn nữa mình gắn sao cho cái cái thùng PC của mình nó thành cái lồng đèn trung thu luôn đó, thành một cái lồng đèn trung thu luôn <laughs> ok sắp đến trung thu rồi các bạn ạ ok thì ở đây thì mình xài thêm là một con à, con này là 3090 và đây là bản Extreme và đây chính là một cái bản gọi là khá là khó kiếm được um, mấy con này thật sự là mình phải đợi chờ order mới về mới có được các mọi người ạ à bây giờ à, à, một tí nữa đi một tí nữa mình sẽ inbox cho các bạn xem nha thì à, thật sự là con cạc này á khi mà ở trong à, thùng pc các bạn thì nó sẽ rất là đẹp luôn nó sẽ nó sẽ màu nổi màu rất là đẹp luôn mình đã coi review trên mạng rồi thật sự là mình rất là thích đấy và tiếp theo nữa thì lại tiếp tục là một cái bo mặt chủ thì đây chính là cái bo mặt chủ của Aorus luôn nha mọi người ok thì cũng là bản extreme luôn wow mình tàn xài đồ limited không mọi người <laughs> ok và tiếp theo nữa một cái bộ máy tính thì không thể nào thiếu một cái ờ, bộ xử lý đó chính là cái này là gì ta CPU đúng rồi <laughs> CPU của Intel mọi người ạ à. đây là bản i9 nha thì cái bản này thì mình thấy là người ta làm cái hộp nó kiểu nó vuông dứt như thế này nè các bạn mình nhớ là cái bản hình như lúc trước mình mua một cái bản i7 á thì nó sẽ là hình tròn mọi người ạ à, rất là đẹp còn cái bản này thì nó lại hình vuông dứt hơn một tí đấy nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp rất là thích thật sự là mình chơi Minecraft nè mình chơi Liên Minh nè nói chung mình chơi được những cái game rất là nhẹ thôi nhưng mà dàn pc của mình phải thật là xịn các bạn hiểu không <laughs> mình không biết cái dàn mà xịn xịn thế này chơi những cái game mà tầm 100 g nặng nhất ở trên thế giới không biết nó có chơi được không ta mình nghĩ chắc được các bạn ok rồi bây giờ thì à quên còn một số thứ mình chưa review cho các bạn xem thì à, về cái phần à, cái này chính là một cái bộ nguồn các bạn à thì bộ nguồn thì trước giờ mình lúc nào mình cũng xài của Kosai rồi ở đây là có thêm hai cái ổ cứng nữa ok rất là nhiều luôn à quên để mình khoe cho bạn này đây thanh ram mình cũng phải xài đèn RGB trên ram nha các bạn nha nói chung á là đối với mình á là cái gì mà nó có thể chiếu được đèn á là mình thích à đấy lúc nhỏ thì bạn biết không lúc nhỏ khi mình còn đi học á mình đã từng ước mơ rằng là mình có thể xây được cho mình một cái dàn pc tầm 10 triệu thôi cũng được tầm 10 triệu thôi cũng được nhưng mà không ngờ đến lúc lớn lên mình đi làm mình có tiền rồi mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình có thể có được dàn pc 200 triệu mọi người ạ à. 200 triệu à, lúc trước hình như là mình có mua cái vàng là 100 triệu thì 100 à, triệu đó mình cũng đã khủng lắm rồi chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lên vàng 200 triệu không biết năm sau mình có lên 300 triệu rồi năm sau nữa có lên 400 triệu này một cái thùng PC chúng ta nó có đẹp hay không á là còn phải nhờ vào cái cây của nó thì đây cái cây của chúng ta chúng ta xài là ao rớt luôn nha mọi người đấy thì các bạn có thấy là cái thiết kế này á, của cái cây này á, thì nó rất là to phải nói là nó bằng nửa cái người của mình luôn á và nó mình hình như mình nghĩ là nó đang thiết kế theo một cái ờ, hình của một con đại bàng hay sao các bạn Aorus á, hiện như các bạn có biết thì Aorus á, thì nó lấy ờ, hình con đại bàng à, để làm giống như là kiểu hình đại diện các bạn đấy thì cái con cây này nha cái con cây này là cũng của Aorus luôn nha mọi người và nó cũng nhìn y hệt như con đại bàng luôn nhìn rất là đẹp mình nghĩ rằng khi mà lắp xong vô ha và khi mà nó lên đèn á trời chắc nó đẹp lắm luôn á mọi người thôi trời mà to lắm mọi người ạ à, nặng lắm luôn á mình không biết là mình có thể khinh nổi nó lên trên bàn ấy lên trên lầu hay không đây à, thực sự là rất là phê mọi người ạ à. thì ở đây á, thì mình xài là bốn thanh ram nha mọi người nha bốn thanh và mỗi thanh ram là tầm bao nhiêu ghi đây à, 128 ghi mọi người ạ à. 128 ghi cho một bộ PC là quá ổn quá đủ và thậm chí là quá nhiều rồi chơi game thôi mà 128 ghi mình nghĩ là quá đủ rồi bốn thanh đúng không ta ừ bốn thanh mỗi thanh 32 mươi ghi còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ thử inbox thử ra để xem coi bên trong của nó đẹp như thế nào nha các bạn nha à, mình để rất là hồi hộp đây cái bản này cực kỳ hiếm luôn nha mọi người mình sẽ mở ra nè ui nó làm theo kiểu giống như một cái vali vậy các bạn mở thế này nè đấy và khi mở ra các bạn có thể thấy bên trong có một cái logo của Aorus và ở đây hình như là có một cái tấm uh, kiểu à, cảm ơn với lại hướng dẫn sử dụng hay sao á ok mấy cái tấm này thì tất nhiên rồi không bao giờ có ai mà đọc mấy tấm này đâu <laughs> không có ai đọc mấy tấm này đâu <laughs> mình sẽ để qua một bên rồi mình sẽ mở bên trong ra hơi quá bạn ạ à. thì khi các bạn mua cái bản uh, ờ, của Aorus này á bạn sẽ có được tặng uh, một cái con ờ, uh, <laughs> mỗi con mô hình hình con đại bàng mọi người ạ à, của Aorus cực kỳ dễ thương luôn và cái này phải nói là bản limited đó các bạn à, phải người nào mua card màn hình của Aorus thì mới được tặng cái này thôi chứ mấy bạn mua bên ngoài là không không có bán đâu nha đấy mình sẽ đựng cái này à, bỏ trong thùng pc để trưng ok rồi tạm thời ở đây đi cưng rồi ở đây thì chúng ta có thêm cả logo của Aorus cái này chúng ta phải tháo ra đằng sau nó có băng keo tháo ra rồi dán ở, ở chỗ nào cũng được mình nghĩ là mình sẽ dán ở trên thùng pc cho nó đẹp rồi và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là con càng màn hình này ôi trời khó phết nha nặng lắm các bạn ạ à, nặng lắm tôi mà lỡ tay mà tôi bóp mạnh cái mà lỡ đâu nó bị vỡ chỗ nào cái cái tôi tiếc nặng như thế này mấy bà dây chai rất là thích <laughs> bên trong toàn là sắt với đồng không các bạn ạ à. rất là nặng luôn và nó cũng cực kỳ to luôn mình đang tưởng tượng đến cái cảnh mà khi mà nó được lắp vào trong cái cây rồi và khi nó lên đàn á, thì nó sẽ đẹp đến như thế nào đây thật sự uh, đẹp quá kiểu này là chơi Minecraft là cài full shader à, đặt 1.000 quả TNT ra đốt cũng không sợ bị lắc máy nữa rồi các bạn ạ à. ok bây giờ mình sẽ sắp xếp nó lại làm vài bức ảnh để làm thumbnail và sau đó là nhờ mấy anh nhân viên lắp giúp nhé mọi người ok ra là cái à, tản nhiệt nước của nó có thể ạt được hình ảnh mà mình thích vào và tôi có ạt con gáp vào nhìn khá là dễ thương ui nhìn đáng yêu phết nha hay phết nhìn kiểu đúng vàng pc dành cho minecraft luôn <laughs> nhìn đáng yêu vậy đầy mùi tiền mọi người ạ à. <laughs> đầy mùi tiền luôn nha thực sự là mình mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn khi mà mình có thể mua được cái vàng pc như thế này ôi hạnh phúc quá bạn ơi hạnh phúc lắm luôn á trời đây bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái thùng như thế nào nha lại đây nào camera lại đây nào đây các bạn hãy nhìn đây cái thùng pc này của mình đó các bạn thì uh, nó được uh, có một cái à, kính ở bên ngoài như thế này để có thể nhìn thấy được những cái phụ kiện bên trong mày thấy không có đèn led này thấy không đó mình lắp đèn led cái kiểu này đẹp không đấy và đây các bạn để ý nè ở chỗ này nè nó có một cái con gát nó đang bay bay bay trong đây nữa bạn thấy không đó cái con gát nè ở trong minecraft nè nhìn y hệt như là một cái bộ máy tính dành cho minecraft luôn mọi người ơi rất là đẹp luôn nha và hạnh phúc quá mọi người ạ à. hạnh phúc lắm luôn á à, bây giờ mình sẽ tắt đèn để mình cho bạn xem coi buổi tối nó sẽ đẹp như thế nào nha ok ta ủa sao cái phòng tôi nó chớp nháy chớp nháy ghê quá trời từ từ các bạn đợi mình tí để mình bật nó bình thường lại nha đấy tự nhiên cái phòng tôi chớp chớp chớp y như cái quán bar <laughs> ok đấy mọi người nhìn nè đây khi mà buổi tối mọi người thì nhìn nó rất là đẹp luôn nha đây mọi người nhìn nè thấy không Buổi tối á, thì nhìn nó sẽ cực kỳ đẹp luôn Và nhìn cực kỳ ảo luôn mọi người ơi Đó nó có đèn RGB này nó cứ đổi màu đổi màu liên tục luôn nè cực kỳ xịn luôn nha và ở đây là mình dùng đến tận 3 màn hình nha các bạn nha ba màn hình luôn á đây là kênh youtube của mình nè mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha <laughs> ok đây ba màn hình và bên đây là cái thùng pc siêu to ok rồi ok anh em ơi thì đây chính là dạng PC mới của mình thì mình đã review cho anh em xem rồi đó Thì anh em cảm thấy dạng PC này như thế nào anh em có thấy thích hay không thì nhớ bình luận cho mình biết nha ờ, Chứ thật sự là mình cảm thấy rất là vui khi mà mình mua được cái dạng PC này luôn các bạn ơi thật sự là mình đã tiết kiệm tiền từ rất là lâu rồi thì mình mới có đủ tiền để mua cái dàn pc này thì uh, có bạn nào ước mơ có được một cái dàn pc giống như mình hay không để có thể chơi game minecraft và chơi những cái tựa game mà bạn thích thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha nói chung á là những bạn nào mà còn nhỏ quá thì các bạn hãy nhớ là hãy nghe lời ba mẹ cố gắng học hành thật là giỏi để mai này mấy bạn sẽ có được một công việc làm thật là tốt để bạn có thể tiết kiệm tiền có được thật ra nhiều tiền để có thể mua được dàn pc giống như mình nha mình chắc chắn là mai này các bạn nào mà học giỏi á mai này các bạn lớn lên á bạn sẽ sẽ còn mua được cả sim xe này mua được cả biệt thự luôn chứ không không phải là chỉ có vàng pc thế này không đâu cho nên hãy cố gắng học thật là giỏi nha bạn nhỏ nha ok còn những bạn nào mà đã đi làm rồi thì các bạn hãy thật là cố gắng uh, đi làm nè tiết kiệm tiền nè và cố gắng uh, thật là chăm chỉ phát triển công việc của mình hơn để có thể